Hi, xin chào các bạn chào mừng uh, các bạn quay trở lại kênh ẩm thực cuộc sống của mình nay mình uh, sẽ làm cái kẹo các bạn kẹo uh, Hàn Quốc kẹo Dagola nhiều bạn uh, làm cái kẹo này thì nó nghĩa là nó bị cháy các bạn cháy và là nó dính với nhau ấy. rất là khó để đúc khuôn và làm thành công chính vậy hôm nay thì mình sẽ làm cái kẹo đường Dagola này để cho các bạn uh, xem các bạn có thể tự làm kẹo đường uh, đang là Hàn Quốc này ở nhà tại nhà và các bạn chơi cái trò chơi uh, tách kẹo uh, dựa trên dựa trên cái bộ phim uh, rất nổi tiếng của Hàn Quốc là trò chơi con mực rồi cách làm như nào để thành công uh, các bạn hãy xem hết video clip của mình nhé các cái dụng cụ cần thiết ở trong cái món kẹo này các bạn là bếp để các bạn đun nấu này cái đũa này đũa để quay quay đường này đây là đường các bạn đường trắng nhé các bạn nhé đây là bột uh, nở muối nở uh, ờ, baking soda và các cái khuôn các bạn mình đây mình tận dụng mấy cái khuôn này để làm đây khuôn hình vuông hình tròn tam giác trái tim rồi mình đốt lửa lên sau đó mắc chảo và bỏ đường vào nhé các bạn nhé các bạn làm uh, miếng to hay miếng nhỏ thì các bạn cho đường làm sao cho nó vừa phải đây thì mình cho tầm uh, hai thìa đường rồi dùng, dùng ờ, cái cây đũa này để quay nói chung các bạn làm nhiều lần thì cũng sẽ có kinh nghiệm là rang đường nó không bị cháy này rồi các bạn ờ, đúc nó cái nhiệt độ nó vừa phải thì nó cũng không bị dính còn các bạn làm chưa đúng thì ờ, sẽ nó cũng chưa được đẹp các bạn cũng là phải làm lại Nói chung là cách làm thì nó tương đối là giống nhau mà chủ yếu là cái kỹ năng của các bạn phải quan sát nhiệt độ nhiệt độ và để cho nó không bị cháy bị, bị dính bằng kinh soda vào Ờ, bôi một ờ, tí một nở văn kinh vào đây soda vào đây để cho nó khỏi dính nhé các bạn xong rồi mình ép cái kẹo này <coughs> bây giờ tạo hình trái tim rồi mình tạo hình tam giác rồi mình tạo hình vuông các bạn Đó. đã làm xong cái kẹo ờ, Dagoda Hàn Quốc rồi các bạn ừ, kẹo đục đục Hả? Ờ. kẹo squid đây Dagoda Hàn Quốc đây kẹo ấy bây giờ mình ờ, có được uh, hình tam giác các bạn hình vuông hình vuông thì nó hơi xấu nó vuông chứ hình tròn ừ. hình tròn hình trái tim bây giờ mình sẽ làm thăm ra để hai bố con chơi tách kẹo nào em chọn đi nào không để xuống đây hôm nay ôi trái tim à giờ lên giờ lên giờ lên cho mọi người xem hình trái tim hình trái tim đây đây là hình trái tim đây trái tim tay nhá đấy đi rồi bố chọn nhá từ từ bố chọn nhá bố bố chọn nhá bố chọn nhá bố chọn cho xong rồi hai con ăn à muốn chọn được hình vuông rồi mình sẽ lấy hình vuông ra một tách nhá cái này tách kiểu gì tách nó ra lên đây là hình vuông các bạn đây mình sẽ tách hình vuông này cẩn thận nhá đây vậy hình vuông là ok rồi các bạn Ô, hình tròn hình tròn rồi tách hình tròn đây đây hình tròn đây cái cho ăn vỡ ra ăn bị vỡ không không à dơ lên dơ lên xem nào tròn trịa không ừ đời tròn rồi rồi còn hình tam giác làm nốt đi hình cái này rồi, rồi tam giác, tam giác à? rồi ta hình tam giác thế nào cẩn thận nhá vỡ nhá à liếm liếm liếm giống trong ờ, phim rồi bài khó rồi <laughs> khó quá <laughs> chơi bài liếm rồi khéo vỡ nhá vỡ là thua đấy nhá được không chưa được chưa được mày mày khéo vỡ vâng. vỡ chưa nhưng mà sao không dùng que bớt tí bớt tí <laughs> bớt tí rồi à? khó không à chơi bài ăn luôn à tách chặt tách nó ra đi đấy gần được rồi rồi Đâu, giờ lên xem nào, được hình tam giác chưa? Rồi anh ta ra chưa? Rồi. Dạ. <laughs> Rồi à, bố con à, vừa chơi xong cái trò chơi tách kẹo các bạn. Kẹo này là kẹo à, đường Hàn Quốc. À, ờ, dựa trên bộ phim à, Squid Game rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. lúc rồi, chơi đèn xanh đèn đỏ này á. Ừ. Bây giờ kẹo hai bố con mình vừa tách xong rồi, chơi rất là hay. cô con mình rất, rất thích chơi. Bây giờ ăn thôi con. Ăn kẹo thôi. ngon không ngọt ngọt nhỉ có thấy nó thơm ngon mà nó giòn mà hôm nay được tí mà ngon không 15 ngàn tháng Đồ ăn thì ngon Ăn nhà thì tí mà ăn là ngon Chơi thích không? Thích chơi ừ. Muốn chơi nữa không? Chơi nữa, Nếu muốn làm cho chơi thì tiếp nha Làm kẹo chơi tiếp nhỉ Ủa làm những gì khó khăn đấy À, cái này dễ à? Dễ quá à? <laughs> Làm những hình như là Như là những hình Ngôi sao á? Ngôi sao hình ờ, ô nhỉ? hình ừ, tam giác với hình tròn này dễ cả hình chu nữa ừ. lúc mà làm hình khó nhá trời ngọt không với cả cái hình mà mấy cung ấy ừ. Để một cái ngọt này. thích nhỉ kẹo soda tròn nhìn thấy ra có cái đồng bạn nhìn thấy hết rồi ừ đồng à <laughs> không nó nhìn được <laughs> cái này hơi đắng đắng cái này là bị cháy không hơi đắng con ăn cái này không đắng cảm giác này đúng không Cái video này mình làm đây dừng lại nhé các bạn nhé. Các bạn à, thấy video hay thì các bạn hãy like chia sẻ cho mình. Nếu chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi nhiều video khác trên kênh mình. Bây giờ hai con mình à, xin phép gặp lại. Ừ. Chào, bye bye.